Biên niên sử Atlantic phần 3 Triệu phú Mỹ nhớ lại tiền kiếp từng là bác sĩ ở Atlantic Duyên Vạn Cổ xin kính chào các quý khán giả Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 trong tuyển tập Biên niên sử Atlantic Ở hai phần trước, mọi người đã cùng tìm hiểu về giai đoạn hình thành, hưng thịnh cũng như diệt vong của nền văn minh huy hoàng này thông qua chỉ nhớ tiền kiếp của các nhân chứng ở phần này, chúng ta sẽ tiếp tục theo chân một vị triệu phú tài chính người Mỹ, ông Thomas, để nghe ông kể lại những ký ức tiền kiếp của chính mình trong những ngày cuối cùng của Atlantic khi nó chìm xuống đáy biển. Và dưới đây là lời tự thuật của ông. Trong một chuyến đi cùng vợ đến thăm căn nhà nghỉ dưỡng trên núi thuộc vùng Colorado, khi đang mắc kẹt giữa trận bão tuyết, tôi đã phải trú tạm trong nhà một ẩn sĩ bí ẩn và vô tình gặp lại báu vật tiền kiếp. Đó là cây gậy làm bằng chất liệu trông như pha lê, màu bạc, có gắn 7 viên đá quý màu sắc khác nhau, mỗi viên to bằng ngón tay cái, bên trong ẩn chứa một năng lượng huyền bí. Nó được chế tạo rất tinh xảo mà mãi sau này tôi mới biết đó chính là một pháp cụ mà tôi đã sử dụng vào kiếp sống cuối cùng ở Atlantic. Người ẩn sĩ cũng giải thích cho tôi rằng đôi khi bằng cách thôi miên tiềm thức người ta có thể liên lạc được với trí não trước kia và nhớ được vài chi tiết nhưng thôi miên cũng có giới hạn của nó. Một vài người có thể nhớ lại tiền kiếp nhưng chỉ là những trải nghiệm mập mờ, những mảnh vụn của một ký ức chứ không rõ rệt và cần phải có người hỗ trợ dẫn dắt. Trong khi đó, việc nhớ lại tiền kiếp đối với người có công phu tu tập sẽ dễ dàng hơn. Và tôi, người trong tiền kiếp từng tu luyện nhiều lần đã hội đủ cơ duyên này. Và giống như sự sắp đặt của vũ trụ, tôi vô tình gặp lại cây ngọc thất bảo và nhớ lại kiếp sống ở Atlantic nhớ lại tiền kiếp. Đầu óc tôi trở nên mơ hồ và rời xa khỏi hiện thực này. Bên tay tôi tiếng sóng biển càng lúc càng lớn và tôi nghe rõ những tiếng động lạ lùng dù không phân biệt được là những tiếng gì. Mọi vật dần dần trở nên lộn xộn, quay cuồng trong đầu tôi. Bất thình lình, tôi cảm thấy một sức mạnh dội vào lồng ngực khiến tôi thiếp đi. Tôi thấy mình đang đứng trước một bãi biển hoang vu với tiếng sóng vỗ dì rào. Gần đó là những cỗ máy đang phát ra những âm thanh lạ lùng mà tôi không biết để làm gì. Không hiểu sao tôi thấy lòng tràn ngập một cảm giác buột bực, khó chịu. Tôi vừa cúi mặt xuống thì giật mình thấy bàn chân mình to hơn trước. Ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng mình đang ở trong một thể xác khác. Tôi dụi mắt, vùng mạnh tay để đánh thức mình và tự nhủ, phải chăng đây là một giấc mơ nhưng không phải mơ chút nào cả Tay tôi vừa vung lên thì chạm vào một vật đeo bên hông Tôi cầm lên xem thì đó chính là cây gậy pha lê Có gắn 7 viên ngọc mà tôi vừa thấy ở nhà người lạ kia Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đầu óc cứ quay cuồng Rồi những hình ảnh trong đầu lần lượt hiện ra như một bộ phim quay chậm Tôi thấy mình đang sống tại một lục địa lớn với nhiều hòn đảo nhỏ vây quanh Không hiểu sao tôi biết rằng đó chính là châu Atlantis huyền thoại Hy Lạp nói rằng Atlantis hiện hữu vào những thời xa xưa ở giữa Đại Tây Dương, được coi là một cái nôi của nền văn minh Ai Cập cũng như Hy Lạp và rất có ảnh hưởng đến nền văn minh hiện thời. Tuy nhiên, ngay khi đó tôi cũng biết văn minh Atlantic đã tiến xa hơn nền văn minh hiện nay rất nhiều vì nó được xây dựng dựa trên những kiến thức khác hẳn ngày nay. Từ ngàn xưa, người Atlantic đã phát triển một thứ kiến thức đặc biệt giúp cho họ sử dụng được những năng lực tiềm tàng trong thiên nhiên và tạo nên một nền khoa học kỹ thuật khác hẳn so với ngày nay. Đầu óc tôi đã trở nên hoang mang, những hình ảnh của một ký ức lạ lùng nào cứ từ đâu tràn về. Vào lúc đó, người Atlantic đã chế tạo ra những dụng cụ, máy móc tối tân cho những mục đích mà ngày nay không thể nào giải thích được. Lý do tôi thấy khó chịu là vì mình đăng nhập vào một thể xác khác với những cảm nhận và kiến thức khác lạ. Là người có ý chí mạnh mẽ, tôi có thể nhận ra sự khác biệt lớn giữa cách suy nghĩ, cảm nhận của tôi lúc này đây và tôi của thời hiện đại. Lý trí suy luận của tôi đóng một vai trò rất nhỏ và yếu ớt trong thể xác này. Sau một lúc đấu tranh vô vọng giữa hai sự hiểu biết tương phản, tôi đành để cho tiềm thức làm chủ, đưa tôi trở lại quá khứ, như một người đang quan sát một cuốn phim của dĩ vãng. Lịch sử Atlantic tái hiện tôi đang thấy rõ những hình ảnh lịch sử của Atlantic dần dần hiện ra trong tâm trí. Từ ngàn xưa, người Atlantic đã phát triển một nền khoa học chú trọng vào việc sử dụng các năng lực ẩn tàng trong thiên nhiên. Họ có thể sử dụng ánh sáng mặt trời cùng sự rung động của các loại kim thạch để thay đổi nguyên tử vật chất. Họ có thể làm mất trọng lượng của một vật thể để xây dựng nên công trình kiến trúc khổng lồ, kiên cố mà không cần sử dụng đến máy móc hiện đại như ngày nay. Họ có thể thay đổi nguyên tử trong cơ thể con người để phục vụ cho việc chữa bệnh bằng những cây gậy gắn đá quý. Vào thời điểm trước khi giải phóng, Atlantic gồm có ba nước là Orc, Poseida và Aria. Sữa Orc nằm ở phía tây của Đại Tây Dương, gồm ba hòn đảo được nối liền với nhau bởi những cây cầu đá vĩ đại. Poseida nằm ở phía đông của Đại Tây Dương, gồm một hòn đảo lớn với rất nhiều đảo nhỏ bao bọc xung quanh. Aria nằm ở phía bắc của Đại Tây Dương, được xây dựng trên cao nguyên núi lửa. Phần mình Atlantic đã kéo dài hàng ngàn năm với rất nhiều triều đại vua chúa. Sự trượt dốc về tín ngưỡng và đạo đức của người Atlantic đã đến mức không thể cứu vãn. Văn hóa thời điểm này chủ trương mạnh được, yếu thua, chứ chưa phát triển luật pháp hay hệ thống công lý như xã hội ngày nay. Lúc đó, trừ một số những người tu luyện phát triển được khả năng lý trí và tử vi, đa số người Atlantic vẫn sống bằng bản năng và ma tính, do đó họ rất ích kỷ, tham lam và hung bạo. Vì tình dục là một bản năng tự nhiên nên người dân xứ này chưa biết kiểm soát dục tính. Việc giao hợp nam nữ là điều thông thường trong xã hội và không có một luật lệ nào cấm đoán hay kiểm soát được. Ký ức của tôi trở nên rối loạn hơn nữa khi nhìn thấy những cảnh tượng giao hợp của con người lúc đó thật không khác loài vật hiện nay bao nhiêu. Trong xã hội đó, sự giao hợp nam nữ diễn ra khắp nơi, không phân biệt, không dựa trên tình cảm mà chỉ là sự chiếm đoạt theo bản năng và sức mạnh. Thật khó giải thích điều này vì mỗi khi cố gắng suy luận thì đầu óc của tôi lại bị những tư tưởng kỳ lạ xâm chiếm, khiến đầu tôi đau nhức khôn tả. Tôi biết rằng nền văn minh số này đã tiến bộ khoa học rất cao, hơn hẳn ngày nay, nhưng không hiểu sao xã hội Atlantic lại có thể sống man dợ với các tục lệ lạ lùng như thế. Có lẽ vì chưa biết phát triển tình thương hay lý trí nên đa số người Atlantic lúc đó đều sống ích kỷ, tham lam và hùng dữ. Trong suốt lịch sử số này, chiến tranh giữa các nước xảy ra liên miên, dường như chưa bao giờ ngừng lại. Thậm chí con người ngày đó bại hoại đến mức sáng tác ra những tác phẩm văn học phỉ báng thần linh. Bộ sách thần thoại Hy Lạp ngày nay chúng ta vẫn thường đọc. Phần nhiều các câu chuyện trong đó là được sáng tác từ những con người Atlan bại hoại này. Tìm đọc bên trong bộ thần thoại, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những chi tiết dâm loạn, biến dị được cố tình gắn kết cho các vị thần cao quý. Kỳ thực, đây là một tội ác lớn nhất mà con người thời ấy từng gây ra khi tự mình phỉ báng các vị thần đã sáng tạo và bảo hộ mình hàng nghìn năm. Nền khoa học vượt bậc Văn minh Atlantic được xây dựng dựa trên kiến thức khoa học, một thứ khoa học khác hẳn so với bây giờ. Người có khả năng chuyên môn được đặc biệt ưu đãi nên các môn khoa học phát triển rất mạnh với những phát kiến mà ngày nay có thể coi là phép lạ. Dựa trên sự rung động của kim thạch và âm thanh, người Atlantic có thể phân tích ánh sáng mặt trời thành năng lượng để phục vụ cho cuộc sống, cũng như tạo ra các loại vũ khí giết người. Họ có thể thay thế bộ óc con người bằng những dụng cụ gắn vào óc, khiến những người này trở nên khở dại, không còn biết gì và chịu sự chi phối của người khác. Qua kỹ thuật làm mất trọng lượng vật chất để nâng những tảng đá khổng lồ hay những vật nặng lên cao, người Atlantic có thể xây cất những công trình kiến trúc hết sức vĩ đại. Nhờ thế, châu Atlantic phát triển với hàng vạn công trình, hàng trăm kim tự tháp khổng lồ, hàng ngàn ngôi nhà san sát với đường xá rộng rãi và những cây cầu bằng đá vĩ đại nối liền những đảo nhỏ với nhau. Các kim tự tháp Ai Cập cũng được chính hậu duệ của người Atlantic xây dựng bằng thứ công nghệ tương tự. Qua kỹ thuật thay đổi nguyên tử, người Atlantic có thể thay đổi những cơ quan đã bị yếu, tổn thương trong cơ thể người để chữa khỏi bệnh. Phương pháp này cũng có thể biến đổi con người thành một sinh vật khác khi ghép cơ quan nội tạng trong cơ thể của họ bằng cơ quan của loài vật và tạo ra một loại người mới. Một loại sinh vật nửa người, nửa thú, một sinh vật giống người với khả năng đặc biệt để sử dụng vào những mục đích mà con người ngày nay không tưởng tượng được. Một số người, phần lớn thuộc đẳng cấp thấp hay tù binh chiến tranh, thường bị đưa vào phòng thí nghiệm để tác hợp với nguyên tử của những loài thú có sức mạnh như trâu, bò, voi, ngựa, lạc đà rồi họ được giao phó những công việc nặng nhọc như xây dựng, chuyển trò. Đó là một lực lượng lao động không còn biết suy nghĩ mà chỉ tuân theo mệnh lệnh. Những sinh vật người được tác hợp với nguyên tử của những loài vật hùng dữ như sư tử, cọp, beo, chó sói thì được giao phó nhiệm vụ kiểm soát những người thuộc đẳng cấp thấp hay những người đã bị biến đổi để trở thành những sinh vật nửa người, nửa thú, phục vụ cho quyền lợi của đẳng cấp cao hơn đó là những binh lính cực kỳ hung dữ, sẵn sàng hành ác, hoàn toàn vô cảm, bất chấp sự đau khổ của các sinh vật khác. Vì có đội quân thiện chiến hung dữ, những nhà lãnh đạo đầy tham vọng của Atlantic thường gây chiến với nhau để bành trường thế lực và những trận chiến đổ máu dữ dội đã xảy ra thường xuyên giữa các xứ này. Nền văn minh của những tà giáo Sự Orc là trung tâm của một tà giáo thờ cúng ma quỷ. Đây cũng là nơi mà những người thuộc đẳng cấp thấp hay tù binh chiến tranh thường bị giết để tế thần hoặc được đưa đến lò luyện người để biến thành lực lượng lao động. Triều đại Belia của xứ Orc kéo dài hàng trăm năm với những hoàng đế có tham vọng bành trướng thế lực tôn giáo bằng việc gây chiến với những xứ khác. Vì đức tin được xây dựng dựa trên một thứ tôn giáo thờ rất nhiều quỷ thần, luôn luôn đòi hỏi những nghi thức cúng tế bằng huyết thịt, nên người xứ Orc đã quen sống trong bạo lực, ích kỷ, vô cảm và thù hận xã hội sự óc để những tranh chấp, thù hằn giữa những con người với nhau do chủ trương mạnh được, yếu thua. Đây cũng là nơi mà loài người sống lẫn lộn, giao hợp với loài nửa người nửa thú và sản sinh ra một giống quái vật dị hợm được gọi là con của Belia. Vì sự tranh chấp, thù hận luôn tồn tại giữa những người dân xứ này, nên các hoàng đế triều đại Belia đã âm mưu gây dựng lòng căm thù với các nước khác hòng chuyển lòng hận thù trong dân chúng sang các cuộc chiến tranh, tránh cho xã hội đi vào tình trạng hỗn loạn hay nội chiến. Trong ba xứ của Atlantic thì Poseida lớn nhất, phồn thịnh nhất với tài nguyên dồi dào, binh lực hùng hậu. Poseida gồm một số đảo nhỏ quay chung quanh một hòn đảo lớn với những khu rừng bát ngát và muôn thú kỳ lạ. Vì đất đai màu mỡ, nhiều tài nguyên thiên nhiên nên đời sống xã hội xứ này phát triển cao hơn những xứ khác. Người Poseida cũng thờ rất nhiều thần linh như thần biển, thần sông, thần núi, thần cây, nhưng không có những nghi thức giết người tế thần như tôn giáo của sự Orc. Nền khoa học của Poseida phát triển rất mạnh với nhiều phát kiến và máy móc tối tân. Dân chúng Poseida được hưởng đời sống tiện nghi vật chất hết sức đầy đủ, nhưng cũng vì thế mà đa số sống xa hoa, phung phí, ích kỷ và có tính dân dục rất cao. Họ thường bắt cóc phụ nữ từ các xứ khác mang về để phục vụ cho nhu cầu xác thịt. Điều này tạo ra một mối thù rất lớn giữa Poseida và những xứ khác. Trong lịch sử Atlantic, Orc và Poseida luôn luôn gây chiến với nhau, nhưng Poseida lại thường chiếm phần thắng. Qua những lần chiến thắng, Poseida bắt được rất nhiều tù binh nửa người nửa thú và biến những người này thành nô lệ phục vụ cho người dân tại nơi đây. Điều này lại càng khiến cho mối hận thù giữa hai xứ này trở nên sâu sắc. Aria là xứ nhỏ nhất nằm ở phía Bắc, xây dựng trên bình nguyên núi lửa khổng lồ, dân cư thừa thớt. Tuy điều kiện khắc nghiệt, đất đai khó canh tác, nhưng xã hội Aria lại phát triển theo một đường lối khác hẳn với hai nước kia. Văn hóa xứ này dựa trên tôn giáo tôn thờ mặt trời, vốn là kế thừa từ tôn giáo nguyên thủy kính thờ thần Apollo, vị thần khai sinh ra dân tộc Atlantic. Người dân quốc gia này vẫn lưu giữ những giáo điều, kỷ luật hết sức khắt khe, như không cho phép loài người giao hợp với giống nửa người nửa thú. Do đó, người Aria thường tự hào rằng họ là tộc người Atlantic thuần khiết nhất. Nền khoa học Aria được xây dựng dựa trên kiến thức về ánh sáng mặt trời và sự rung động của các loại kình thạch. Từ lâu, người Aria đã chế tạo được những cây gậy ngọc có thể thay đổi nguyên tử vật chất để chữa bệnh, cũng như các loại vũ khí sử dụng ánh sáng để phá hủy vật chất. Nhờ thế mà Aria duy trì được sự độc lập trong một thời gian dài. Thật khó có thể tưởng tượng lịch sử của Atlantic lại hiện ra rõ rệt trong tiềm thức của tôi như một bức tranh sống động. Đầu óc tôi tiếp tục xoay chuyển qua những biến cố lạ lùng. Phần 3 đến đây là kết thúc rồi. Kính mời các quý vị khán giả sẽ theo dõi tiếp phần 4 để biết được kết cục của câu chuyện và tiếp đó sẽ là những bí ẩn xoay quanh việc xây dựng các kim tự tháp Ai Cập